Xin chào mọi người Hôm nay mình lại rảnh và mình lại đi chơi Và mình lại đi chơi Sẽ quay một video ngắn về Quan cảnh nơi mình ở người bảo là mình à, càng ngày càng giống à, người Trung Quốc <laughs> Mình cũng thấy thế Mình cũng thấy thế Đây Đây là con đường Con đường dẫn tới Bờ bên kia của dòng sông Đây là dòng sông Đây to đâu nó chỉ là của cái ờ, gọi là cái gì nhỉ? tập đoàn cái tập đoàn Vancouver thì nó có mấy khu thì ở giữa có tổng số làm luôn công viên bạn làm luôn công viên bạn này thì cho người dân chỉ là đi bộ đấy không phải là chơi cháu này <laughs> nhưng mà nói chung là bây giờ mình sẽ đi xuống đây đi xuống đây xem nào gần sông gần hồ nha mình thì uh, rất hay đi một mình như thế này nhiều ngày trước khi cầm điện thoại lên quay ấy thì Ôi rồi mình lại đi vòng chỗ khác thấy mình đi xuống ấy, thì các bạn đã đứng lên thế các bạn đã đứng lên rồi thôi bây giờ mình lại đi à, mình đi chỗ khác mình đi tiếp con đường khác 4 giờ 15 giờ này à, hôm nay ngày mai thì mình sẽ được nghỉ Tết Thanh Minh Tết Thanh Minh Trung Quốc thì được nghỉ Ui, sao cái <laughs> Tết Thanh Minh Trung Quốc thì à, được nghỉ là năm nay được nghỉ 3 ngày nó là thứ sáu thứ bảy chủ nhật thì hôm nay chắc là giờ này mọi người làm nốt công việc thì về sẽ đi chơi rất là nhiều thì ngày mai đều được nghỉ hết ok xem có anh các anh đẹp trai nào giống như trong phim Trung Quốc các cưa, các bạn sẽ xem các cưa sẽ như thế nào cưa Trung Quốc tóc của mình sợ <laughs> các bạn nay mình ờ, mình chỉ định là làm tóc xong rồi mặc quần áo đi ra ngoài đi lấy khoai tị ừ, làm tóc mặc đồ <laughs> để đi ra ngoài lấy khoai tị thôi nhưng mà xong rồi nghĩ rằng, cũng đã còn sớm mà trời cũng đẹp thôi ta đi xem công viên thế nào chắc lẽ là mình đã đi được từ đồ này lên rửa thành cái bạn kia chán quá à yeah, dạ, đây đây chỉ là một con đường à, công viên thôi khoa khoa khoa mùi mùa xuân quá hồ nha các bạn nên à, mình học ở các tỉnh à, phía bắc trung quốc ấy cả cái này nó đang còn nó thành cái nụ Uầy đẹp chưa nha xa xa rồi cả một con đường luôn Uầy như phim như phim luôn đẹp lắm đằng kia hình như là có mình mình có thể sang đấy được mình và mình sẽ đi sang đấy đây Thấy chưa Yên Bình chưa Yên Bình đây đây là khu mình ở à không khu mình ở đằng kia đây này khu mình ở Đấy. Oh my god thì đây là một cái cầu nho nhỏ xinh xinh rất là đẹp thì mình đã nghe thoang khoảng đâu đó tiếng gì kia Và dạ, hôm nay <laughs> mình nghe được tiếng chơi thể thao của các anh xoái ca Các anh xoay cưa của Trung Quốc Mình sẽ cho các bạn đi xem Con trai Trung Quốc chơi bóng rổ Có như phim Let's go mình, mình sẽ chỉ ờ, quay trộm <gasps> Mình đã thấy các anh ấy Đẹp chưa Mình đã thấy các anh ấy Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem nhé Đấy Thất bại Thất bại, thất bại, thất bại, thất bại Mình chỉ được nghe giọng của các anh ấy thôi Nhưng mà qua những tán cây Thì Không đẹp trai đâu, không đẹp trai đâu, không đẹp trai đâu các bạn <laughs> Bỏ đi Cho các bạn biết đây là nơi mình, nơi mình có thể đi ra đây để... để... Ôi, ôi, ôi Ôi, ôi Mình có thể ra đây để tập thể dục Mình ra đây kia có anh hot boy nãy vừa đi qua Trời ơi Không, không phải hot boy đâu, nói chung là tại đi tập thể thao nên nó cao thôi đó. không? đây đây là biệt thự đấy đây là biệt thự và anh lúc nãy sẽ là con của một gia đình nào đó oh my god mình đã đi theo mình đang đi theo hướng của anh ấy thôi mình không nên dạy trai như thế nhưng mà anh ấy đang đi một mình thôi Mình nên đi về Mình dại trai quá mình khổ lắm Ôi tôi thiên Ôi tôi thiên à trời đã video đi vòng quanh và nói liên thuyên của mình đến đây là kết thúc Và mọi người hãy ờ, follow Instagram, Facebook của mình Subscribe này, subscribe, theo dõi, ấn theo dõi uh, kênh của mình Và like video mà bạn thích Xin chào Tại sao các bạn có thể nghe mình sàn xí suốt từ đầu video đến bây giờ? Nếu ai mà xem đến đây rồi thì mình thực sự thực sự thực sự thực sự thực sự thực sự thực sự rất yêu các bạn Love you Bye bye